A Di Đà Phật. Tấn Phương thân mến xin kính chào quý vị khán thính giả đang xem truyền hình bằng tầng 10 và Lion TV. À, thưa quý vị bây giờ là 8 giờ buổi tối ngày thứ năm. Hôm nay ngày 15 tháng 8 năm 2019. Vâng và trong tháng 8 của năm nay thì uh, có lẽ quý vị cũng uh, thừa nhận với Tấn Phương là một cái tháng rất đặc biệt. À, ngày âm cũng như ngày dương người ta và người Tây trùng với nhau. Vâng và quý vị à, thấy hôm nay không khí ở đây tại à, công viên của Thiên Long Sơn rất đông quý vị đồng hương, quý vị đạo hữu và quý vị Phật tử à, từ khắp nơi quy tụ về trong một cái không khí rất thanh bình, êm đềm và ấm áp. vâng và hôm nay thưa quý vị ngày rằm tháng 7 là ngày lễ Vu Lan báo ơn cha mẹ Vâng và trong mùa Vũ Long Bồn này thì uh, theo truyền thống dân tộc của người Việt và đặc biệt là Phật giáo Việt Nam chúng ta tất cả người Việt và quý vị đồng hương quý tụ tìm về một cái nơi ẩn náu tâm linh bình yên và hạnh phúc nhất. Người hiện tại đang đứng phía trên kia à, mặc à, chiếc áo à, sơ mi màu vàng nhạt dạ vâng đó là chủ nhân của ngọn núi này Dạ vâng. À, và quý vị biết là một người Việt thì nạn cộng sản đi tìm tự do. Vâng. Và cũng à, đã trải qua bao nhiêu gian lao khó nhọc, đã vượt qua bao nhiêu những à, trắc trở và nghịch cảnh để bước lên đỉnh vinh quang cuộc sống là một người hiện tại thanh đạt tại California là chủ nhân của một hãng điện tử rất là nổi tiếng tại Freeman. Dạ vâng à, không dám à, đếm tiền của của của của của ông ta không biết bao nhiêu <laughs> đoán bao nhiêu mới là vừa nhưng mà thưa quý vị à, một khoản một khoản nho nhỏ nói chung là cái núi này khoảng có 20 triệu thôi và xin lỗi vì là anh đã lỡ pay off rồi còn những khoản khác thì chưa chưa chưa được nghe à, hy vọng là một dịp nào đó thì à, à sẽ được gặp à, anh à, à, dạ anh anh Kiệt dạ vâng à, tên à, của Phật tử thì là ừ, Thiện Trí Kiệt dạ vâng à, vâng và hiện tại thì à, à, quý vị Phật tử hiện tại đang à, bắt đầu chuẩn bị dân nến đốt nến và chúng ta sẽ bước vào lễ để thắp nến để uh, thả nến và cũng như là ờ, chúng ta thả đèn vào nước dạ vâng hỏi thăm cô có khỏe không khỏe dạ ừ. cô có thường ờ, hay đến uh, thiên long sơn em có hả hàng tuần wow hàng tuần ừ. Ừ, cô phật tử không có hả dạ, dạ. Ừ, tại sao cô thích ở đây và um, có có hay cầu nguyện gì đó đây không có lên đây đặng cầu nguyện trước thì cầu nguyện cho đất nước mình được hòa bình wow. ờ, đất nước mỹ cũng được an, an lành để yeah. Dạ. cho mình nương tựa Wow. Vâng. Ừ. À, riêng cho cá nhân của mình và gia đình thì à, cô cầu mong điều gì? Cầu mong được an lành thôi. An lành thôi. Ừ. Wow, dạ. Yeah. Ừ, bây giờ hiện tại của đời sống của cô nha và gia đình đó ừ, cô cảm thấy như thế nào? Ừ. Tất cả những gì mà cô mong ước á, có có được trở thành sự thật chưa? Đảm bạc là an nhàn. Wow. Quan trọng nhất là an nhàn đúng không? Đúng thưa quý vị. Trong đời sống của mình cái quan trọng nhất vẫn là sự bình an vâng và à, tấn cũng xin được chúc uh, tất cả quý vị uh, khán thính giả đang xem chương trình TV bằng tầng 110 Line TV tại thành phố San Jose à, lời chúc sức khỏe và cảm ơn cô cảm ơn à, các chú hôm nay đã đến à, thật là đông thật vui trong một không khí rất là ấm áp để chúng ta cùng tham gia tham dự và chứng kiến cũng như là à, tận mắt à, được một lần một ngày rất đặc biệt trong năm đó là lễ tế trời. À, vâng thưa vị, à, Tấn Phương hiện tại à, rất vui đang có mặt ở đây để à, tham dự và cũng như là à, tham gia trong chương trình lễ tế trời và người tổ chức Wow, cảm ơn rất nhiều. Dạ vâng, hy vọng là năm nay sẽ rất là may mắn. Dạ vâng, à, xin à, được chào anh. Dạ vâng, đây là anh Kiệt vừa mới được biết anh qua lời giới thiệu của vị đồng hương. Hỏi thăm anh khỏe không? bình thường nãy lo đồng vòng cũng hơi sức mồ hôi <laughs> bảo đảm là khỏe phải không dạ vâng à, bởi vì à, tâm an người lúc nào cũng à, vô tư hồn như vui vẻ thì chắc chắn là, mình hết giờ phải phải làm lễ bây giờ hãy thăm anh nhỉ dạ cái cái này là cái hồ nước à, tượng trưng về cái điều gì và cũng như là một lát nữa thì chúng ta sẽ sẽ sẽ thả đèn vào nước có nghĩa là sao vậy thưa anh thường thì à, lễ vô lan báo hiếu dạ ở ờ, Hiếu thì đàn cày, đàn cày thì cái lòng cho mình soi sáng, đường của dạ. mình đi trong năm, soi sáng lòng Hiếu của mình ờ, với ờ, phụ mẫu. Dạ. Thì mình gửi tâm tư vô ngọn đèn, thả lên chư thiên trên trời, nhìn xuống chứng lòng thành. Wow. Ồ, oh, rất là hay phong vị. Lần đầu tiên Tấn Phương được nghe và cũng như được tham dự trong chương trình này rất là đẹp. À, dạ Vân hỏi thăm anh là hàng năm có tổ chức đều đặn giống như ngày hôm nay hay là hôm nay là lần đầu tiên thưa anh? Hàng năm thì cũng ờ, lễ Du Lan nhưng mà năm nay á, vì chiến tranh sắp đến trong yeah. từ đây cuối năm cho nên sẵn ờ, một công hai chuyện vừa lễ Du Lan vừa lễ yeah. Dạ. tới trời tới trời sinh cho nhân loại giảm bớt sự chết chóc khi wow. Dạ. chiến tranh thứ ba xảy ra Người nào làm có phần người đó chứ chết chùm cái đàn chỉ có mấy cái bọn mát lê nó ấy thôi chứ người à, Tàu cũng người tốt người xấu, người Việt cũng người tốt người xấu. Cộng sản Việt Nam cũng có người tốt người xấu. Dạ. Đâu ai cũng xấu hết. Dạ vâng. Thì người nào bị người bị thôi. Dạ vâng. Thời à, mạt Pháp mà. Dạ. Hạ quân sàng lọc. Wow. Ừ. À, Tân Vương Thế Đi có rất nhiều các à, vị chư Phật các tượng rất là giá trị và ngoài ra thì còn có tượng của các vị anh hùng dân tộc à, cũng được thờ phía bên kia và không những Phật giáo và cả những à, bàn thờ của tôn giáo của công giáo và của uh, thưa quý vị do thái nữa và nhiều tôn giáo khác nữa tại sao anh lại dám bỏ một cái số tiền là 20 triệu đô la để mua một cái công viên một cái trái núi như thế này để làm một cái khu giải trí vui chơi tâm linh cho mọi người à, như vậy thưa, thưa anh dạ vâng lý do tại sao và dạ. mục đích như thế nào ngàn đời con cháu mình nó sống đây khi nó lớn lên á nó cũng có hãnh diện là dạ. mình của có một chỗ của Việt Nam dạ. nhất nhất hiện giờ thấy người Tàu người Hoa Bắc nhiều ít nhiều nó lên đây á nó cũng có sự uh, giao cảm giữa những cái sắc dân nước ngoài wow. thì uh, con cháu mình được lên lương lên chức mm. chứ giờ mình wow. cái gì uh, <laughs> cũng không có hết Dạ, yeah. mình đâu có giao duyên được với uh, wow. cộng đồng Mỹ. Mm. Ấn Độ, uh, à, yeah. Dạ. Mỹ trắng nữa, nó kỳ thị lắm á. Dạ, wow. À, có lẽ là trong uh, suốt thời gian làm việc hoạt động tại Mỹ, anh cũng đã từng trải qua rất nhiều những thị phi, những sự kỳ thị và những khó khăn giữa những sắc tộc của nhau trong công việc phải không anh Chính vì thế mà anh có một suy nghĩ rất là đặc biệt lạ thường và cũng khác thường là anh sẵn sàng cống hiến cho trước để chứng minh để nói với tất cả thế giới rằng là người Việt chúng ta sống rất tử tế phải không anh hả và hy vọng là trong tương lai thì giống như người Do Thái bị đài khắp năm châu Dạ. rất là thông minh ừ. à cái gì cũng làm được nhưng mà chỉ một người thôi à mười <laughs> thằng mà nhập lại là quýnh lộn á à cho nên có một cái không đoàn kết dạ. <clears throat> thì cái núi này <clears throat> cũng là để mong cái chuyện đó trong tương lai sẽ dạ. thay đổi Ồ, quá à. Ừ. Tại vì lên đây hỏng bà con cũng nhìn bà con Dạ đúng rồi à, Đúng không? Đúng, không Ở đây hả? ở cái tự nhìn nhà chúng ta đã quen một thằng Việt Nam khác mà mười Việt Nam là quýnh lộn quýnh lộn rồi hả <laughs> một triệu phú không gì mà thấy con người khác uh, rủng rỉnh chút xíu rồi bắt đầu ghét người ta rồi không dạ. cần biết lý do gì uhm. Ừ. vâng à, cảm ơn rất nhiều và à, vâng và quý vị có đồng ý việc lời chia sẻ của anh á anh là người tiên phong đầu tiên muốn nói với các thế hệ tiếp nối các bạn trẻ và các bé thiếu nhi của thế hệ thứ hai thứ ba thứ tư sau này á chúng ta sống một cuộc đời vô thường phải quý vị dạ vâng sinh lão bệnh tử à không, cái đó là là dạ. hùng lịch sử mình anh hùng sử dạ. người mỹ nó đâu có biết việt nam dạ. mình nhỏ con chứ lì <laughs> năm ngàn năm mà quýnh tàu chạy ngờ ngờ <laughs> đâu sợ ai đâu à, oh, wow à, dạ vâng ờ, à, cái quầy này đẹp nè đang cản dạ. không á vâng à, Bây giờ thì quý vị thấy là à, tất cả những ngọn đèn và những ngọn nến đã được thắp sáng lung linh à, rất là tuyệt diệu à, một không gian huyền bí và rất là linh thiêng mọi người à, mỗi người một cái lời cầu nguyện khác nhau và một lát nữa ở đây chúng ta sẽ được thả những ngọn đèn vào nước để gửi hồn và cũng như là gửi những cái lời cầu nguyện mình những lời chúc của mình đến với tất cả thần sông thần núi thần biển và tất cả các chư Phật và thần linh khác để mong đạt được tất cả những ước muốn khiêm tốn, tử tế đó là sự an bình cho người Việt Nam chúng ta và cũng như cho tất cả các mặt đã cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng và thân một xin à, chào tạm biệt quý vị và xin hẹn quý vị vào trong những chương trình kỳ tới. Xin tạm biệt. Chúc quý vị một ngày thật bình an. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vua Cha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 nam mô tổ sư bồ đề đạt ma nam mô quan thế âm bồ tát nam mô vô lượng bồ tát nam mô vô lượng chư thiên chư thánh chư thần khắp mười phương tám hướng thiên long bát hộ bộ hộ pháp thiện thần tứ đại thiên dương nam mô thánh mẫu lục châu sơn thần thổ thần thổ địa chư vị thánh thần ở vùng năm non bảy núi ông vua bà chúa tứ phương tám hướng nam mô tất cả các chư vị thánh thần của các nước khắp cùng năm châu bốn biển trên toàn cõi địa cầu này mà con chưa biết nam mô đệ nhất và đệ nhị long thần thất sơn núi cánh nam mô xích long bạch long nhị vị long thần thiên long sơn nam mô long dương long mẫu nam mô chư vị thánh thần long cung thủy giới nam mô các sư tỷ lâm cung thánh mẫu thủy cung phú quốc nam mô quốc tổ quốc mẫu hùng vương nước việt nam nam mô đại tỷ tỷ thánh mẫu liễu hạnh nam mô đức phật hoàng trần nhân tông sư phụ nam mô đức phật thầy đan sư phụ nam mô đức đại thánh vương trần hưng đạo đức đại thánh vương qua sinh washington đức đại thánh quân lê văn việt đức đại thánh giang nguyễn thái học thần trấn nam Nguyễn Trung Trực cùng các chư vị thánh thần Bắc Trung Nam của nước Việt Nam. Hôm nay ngày 15 tháng 8 năm 2019 nhằm ngày rằm tháng 7 âm lịch mùa Du Lan báo hiếu chúng con Ngô Tuấn Kiệt, Ngô Hạnh Hảo giao yến cùng các thiện nam tín nữ Phật tử đồng bào các sát dân trong cộng đồng thành phố San Jose quy tụ đông đủ tối nay tại núi Thiên Long Sơn thành phố Milwaukee, tiểu bang California, Hoa Kỳ với lòng từ bi trí thành dân hương lễ vật chính lại kháng cầu ơn trên cha Ngọc Hoàng Thượng Đế Mẹ Phật Mẫu cùng tất cả các chư Phật mười phương hải hà thương xót chúng sanh u mê trong cõi ta bà lầm đường lạc lối nên sai mê danh vọng tiền tài sắc dục phá rừng đập núi chế bom đạn vũ khí tối tân để sát hại đồng loại khoan vào chặn đập làm trái luật thiên nhiên gây ô nhiễm môi trường mà tạo ra muôn trùng nghiệp ác đến thời khắc này thì quả kia đã chín mùi thế giới đang sắp xảy ra chiến sự thì sẽ có vạn hàng vạn sinh linh vô tội phải chết chóc gia đình ly tán màn trời chiếu đất ôi nghĩ tới thật đau lòng nát ruột xét nghĩ rằng Nay chúng con sanh vào thời cuối hạ ngôn mạt pháp, đạo đức suy si đồi lòng người nghi kỵ lẫn nhau, hung ác ích kỷ, tư lệ tham lam, chạy theo tiền tình danh vọng, mê tín dị đoan bùa ngải thư ém, lan tràn để đạt mục đích cho mình. Nhân nghĩa lễ trí tính ngày nay không còn bao nhiêu người làm được còn các bậc lãnh đạo tinh thần như cha thầy tăng ni thời nay thì thật hỏi ôi lời thật lời chúa ít ai thực hành đúng không chào tu tập kiểu mới và các triết lý mới do các nước cộng sản đào tạo tăng ni trẻ được gửi ra hải ngoại hàng năm nhiều vô số kể nên phật tử cứ tu hoài mà không có chánh kiến không phân biệt được chánh tà tâm u mê rối loạn đã làm đạo Phật suy si tàn khiến trượt đen tối phủ cả hoàn cầu pháp Phật thích ca suy yếu Đúng y như kinh pháp Phật diệt tận, Phật đã tuyên đoán trước hơn 2.500 năm nay áp trượt quá nhiều. Chiến tranh thế giới thứ ba không sao tránh khỏi xảy ra trong nay mai để đem lại sự công bằng, nhân phẩm cho nhân loại khi xảy ra chiến sự ở Biển Đông, Trung Đông, Mỹ, Tàu cùng đồng minh. Chúng con chỉ cầu mong sao giảm bớt, chết chóc, tan thương quá giải bom nguyên tử. Chỉ có nhóm người, đảng Cộng sản thế giới chủ thuyết mát lê vô thần mà ra nông nổi này. Còn người Tàu, người Việt cũng có người tốt và kẻ xấu trong đảng Cộng sản thì cũng vậy nước Việt Nam hôm nay đã ở vào thế cùng cực từ tài nguyên quốc gia biển cá chết ô nhiễm môi trường lãnh thổ lãnh hải chiếm lấy mà không ai mạnh dạn đứng ra lên tiếng nhân phẩm đạo đức không còn buôn bán trẻ em chợ chân bán đầy chất độc Đấy, mỗi bữa ăn đều có chất độc trên bàn ăn tiếp chết mà cũng phải ăn ung thư bệnh dịch bệnh lạ thiên tai lũ lụt hạn hán mùa màng thất thu nghèo đói cướp bóc xì ke ma túy ăn chơi xa đọ học trò đánh thầy con đánh cha mẹ vợ ngoại tình ly dị xã hội loạn luân nhân cách không còn không riêng ở việt nam và Trung Quốc mà còn tràn lan khắp mọi nơi năm châu nơi nào cũng có thiên tai động đất sóng thần núi lửa hài quai cháy rừng cháy nhà nhà cửa thành phố Bắc Nam Cao Ly lũ lụt acid lốc cuốn gió bay miền đông tuyết rơi giá lạnh hơn bao giờ Âu Châu nóng bức hiện tượng khí hậu nóng lạnh khác thường hơn trăm năm nay còn bên Trung đông á Rập, sa mạc, các khô nóng Từ bao đời nay bây giờ mưa lụt Nước dâng cao làm lạc đà cũng bị lũ cuốn trôi Thời tiết trái mùa, đảo lộn, nạn đói phi châu Dân ăn đất xếp, bệnh dịch, bệnh lạ Chết vô số kể, động đất sóng thần Nam Dương Vùng Nam Cực, Bắc Cực Băng tiết cháy, tan, tai nạn máy bay liên tục, chiến tranh bùng, chiến tranh khủng bố, biểu tình ở Pháp, Hồng Kông, Đài Loan, Tân Cương, Tây Tạng, về dài nước Nam Mỹ. Lại còn nạn di dân ở khắp mọi nơi, khối Âu Châu tan rã nước Anh ra đi, NATO và Thổ Nhĩ Kỳ bất hòa, Duterte Philippines thảm sát hơn 20.000 người chưa tới số phải chết. Trung Cộng giết hàng triệu người sống để bán nội tạng. Mấy triệu người Tây Tạng bị giết thêm nạn thú dịch bị đại dịch lớn mấy chục triệu heo gà dịch thú cầm chết hàng loạt bệnh tật ung thư tràn lan tại Việt Nam từ trẻ nhỏ đến người lớn nhà thương không có chỗ chứa còn người không tiền thì bác sĩ không thèm nói nghe phải về nhà chờ chết kinh tế toàn cầu sụp đổ trận chiến kinh tế thương mại mỹ trung rất khốc liệt trung cộng đập phá nhà thờ chùa chiền lớn nhỏ nội địa sang Tây Tạng diệt chủng người Ngô Duy Nhĩ chỉ vì người ta là đạo hồi giờ còn nhiều, nhiều nữa ôi biết sao năm nay hy vọng là năm cuối cùng của 7 năm liên tục của những ngày mà các tôn giáo trên thế giới đều tiên tri gọi là ngày tận thế cuối hạ quan để sàng lọc chọn lựa người hiền Chọn lựa người hiền tài hiện nay tại Việt Nam Trung trọng xảy ra quá nhiều đập thủy điện trên thượng nguồn làm cho sông ngòi đã thật sự khô cạn các loài tôm cá thủy tộc và cả loài rồng sống trên sông Cửu Long cũng phải lặn chìm. Thì ứng với câu của Ngài Trạng Trình là Chừng nào đá nổi lông chìm, đồng khô hồ cạn, búa liềm ra cho. Và câu bảo giang thiên tử xúc bất chiến tự thiên thành thì đúng ứng đúng một trăm phần trăm như lời sấm thiên cơ cao đài hòa hảo vũ sơn kỳ hương đã tiên tri cách đây hơn 500 năm và trải qua nhiều thập kỷ cũng đều nói vậy đá thì đã nổi ở miền tây rồi còn hồ đồng ruộng thì đã khô hết nước giờ thì đập của Trung Cộng đã làm cho sông ngòi cũng cạn luôn Nên cả loài rồng cũng phải lặn chìm dưới bùn Nghĩa là sấm cơ của Ngài Trạng Trình quá đúng đã báo trước từ lâu cho nhân loại chúng sanh sợ mà lo tu hành để kịp dự đại hội Long qua Cho đến giờ đại nạn cận kề, vậy mà họ cứ ù lì chơ chơ. Chạy theo âm thanh màu sắc náo nhiệt vui ca. Có nhiều người giàu có tỷ phú dùng rất nhiều tiền để làm chuyện mua vui ăn chơi náo nhiệt. Tự tạo nghiệp sâu dày, sân si trên mẹ chỉ vì chuyện không đáng gì mấy con gà cùng một mẹ lại bôi mặt đá nhau hoài làm cộng đồng chia rẽ để trúng bẫy tình báo của Hoa Nam mà không lo cho mục đích chính của đời người ôi thật buồn khi búa liềm đã hoàn toàn biến mất trên thế giới nước Tàu sẽ tan rã thành nhiều nước tự trị độc lập Việt Nam sẽ nghiêng theo Mỹ chắc chắn sẽ có đa đảng để cho cơ hội các công nhân Việt Nam tài hoa trên thế giới sống rải rác khắp năm châu bốn biển được quay về dùng khả năng học vấn tài trí hải ngoại xây lại đất nước quê hương như giống dân Do Thái để trả ơn cho tổ quốc nơi đã sinh ra ông cha nơi đó có mồ mã tổ tiên dòng họ nơi chôn nhau chất rốn sẽ làm cho Việt Nam sáng lạng hơn bao giờ hết dân có cơm no áo ấm nhà nhà yên vui hạnh phúc quốc gia cường thịnh không còn bị áp bức nữa thế giới không còn tiếng khúc nước ai nấy ở không còn nước mạnh lấn hiếp nước yếu hoàng sa trường sa hoàng lại cố chủ thời đại mới các quốc gia không cần ranh giới nhà không cần cửa nữa khi được khi khi thượng đế sắp giao trọng trách cho một quốc gia nào nhận lãnh thì quốc gia đó phải trải qua sự thử thách lớn nước Việt đến na, đến nay đã chịu quá khổ cũng đủ rồi thấy rõ thấy rõ sẽ bị diệt vong kỳ này bởi gã khổng lồ trên tỷ dân hùng mạnh lớn thứ hai trên thế giới nhưng ở giây phút cuối cùng thì mọi chuyện ngược lại hữu xạ tự nhiên hương đã hết cơn bỉ cực sẽ đến hồi Thái Lai. Con biết con là thiên tử có sứ mệnh trên mình. Xuất hiện nơi này đã lâu, chuyện cần dọn đường, cần làm gì. Phải làm thì con cũng đã làm xong, giờ chỉ chờ gặp Phật mới. Mỗi sáng thức dậy con đều phát nguyện tài trí tài vật đều cống hiến cho đời, quên luôn cá nhân mình. Đã cố gắng hết lòng cho đời, cho đạo. Cố gắng dẫn dắt bạn đạo đồng tu thiện trí thức nhưng không ai nghe mà còn nói con là tà con đã chịu rất nhiều nỗi hàm oan đã hai lần ở niệm phật đường phi minh hai lần hai vị sư phụ phá giới bị các hộ pháp đuổi đi đa số bạn đạo tăng ni khắp mọi nơi đều đổ tội cho con con cũng câm điếc không dễ bài người đời đố kỵ chơi bay nặng nhẹ nhưng con luôn khấn nguyện cho họ tâm an lạc con hiện nay luôn ngày đêm chờ mong gặp được Phật Dương với Lạc để dìu dắt nhân loại Trong tương lai mà Kinh Thánh gọi là thời Hoàng Kim Thánh Đức Thánh địa vì thánh địa nhân loại sau này sẽ ở núi Cấm, Thiên Cẩm Sơn, nước Việt Nam. Tuy nhỏ bé mà được nhiều, ân phước có trời Phật Thánh Thần, gia hộ, cho nên hơn 5.000 năm và đã đến thời cuộc hiện tại mà vẫn không bị diệt vong thật là màu nhiệm đúng như dân gian thường nói người tính không bằng trời tính kiếp người ngắn ngủi phù du giả ảo giống y như một trò hề một vở kịch ngắn chúng con xin ơn trên gia hộ cho toàn cõi địa cầu riêng Việt Nam vào những ngày kế đến được nhiều hồng ân đa đảng nhà nhà hạnh phúc ấm no tự do, dân chủ, thế giới hoàn toàn không còn bị vô thần cộng sản nữa. Dòng giống bách diệt 100 bộ lạc bị người Hán Tàu đuổi chạy xuống phía Nam lưu lạc. Tới Nam Dương đến nay đã trải qua mấy nghìn năm, nghiệp trần còn nặng. Nên anh em còn phân chia ngăn cách, kẻ ở Quảng Đông, người ở Quảng Tây, sống rễ rác, miền Nam nước Tàu. Con kính cầu hồng ân thiên thượng xá tội để anh em sớm cùng chung sum họp lại một nhà khấn cầu cho toàn hết nhân loại đang sống khách, lục châu bốn biển hiểu được là các sắc dân da đen da nâu da vàng da đỏ da trắng ti thân hình tiếng nói phong tục tín ngưỡng nước nghèo nước giàu nước nhỏ nước lớn người ngu kẻ trí cũng đều là anh em cùng cha cùng mẹ chỉ khác là đứa thì em út kẻ thì anh hai chỉ giống như là từ lớp mẫu giáo cho đến ra đại học mỗi một kiếp người là mỗi buổi ra trường thăng tiến hay thụt lùi tùy theo phước hoặc tội học giỏi hay lười biếng tất cả đều là con cái của thượng đế phải biết yêu thương giúp đỡ cho nhau không phân chia kỳ thị giết hại lẫn nhau riêng nước Mỹ quê hương thứ hai này đã có công phu, đã có công cu mang sát phàm trần. Nay hai đảng không thuận đồng, kính mong ơn trên giảm bớt nghiệp dày cho nước Mỹ. Không bị nhiều nạn tai, súng ống, thảm sát, kỳ thị xảy ra mọi nơi. Cầu mong Tổng thống Trump có sức khỏe tốt để lo cho thế giới sớm ổn định trật tự lại ông là một thiên sứ của thượng đế sao lại nhiều người quán ghét ông nhân ngày lễ vua du lan báo hiếu có cùng tất cả mọi người có mặt tối nay <clears throat> tại buổi lễ này thành kính chúc mẹ trời đức phật mẫu luôn che chở phù hộ cho đám con thờ còn lặng hợp trong cõi ta bà sớm giác ngộ để được về cùng bên mẹ và kính chúc tất cả các bà mẹ trên toàn thế giới thân tâm an lạc, vui vẻ hạnh phúc bên đàn con, cháu, sống thọ như sơn. Con, chúng con dập đầu bẩm bái cầu mong ơn trên cảm ứng chứng minh cho lòng thành của chúng con kính lại cha ngọc hoàng thượng đế chứng minh cũng lại kính lại hoàng thiên Đại Thánh Mẫu chứng minh kính lại ba ngôi báo quá khứ hiện tại và tương lai trong pháp giới khắp hư không chứng minh kính lại Phật Thích Ca Mâu Ni chứng minh kính lại tương lai hạ sanh di lạc tôn Phật chứng minh kính lại Đức Mẹ Chúa Giêsu chứng minh kính lại tất cả chư thiên bảy phương mười mười à, bảy phương trời mười phương Phật chứng minh con Ngô Tuấn Kiệt tên Hồng Trần Thái tử Thiên Nhãn trình đọc xong thớ tấu phật nam mô đương lai hạ sanh di là ca tôn phật nam mô đương lai hạ sanh di là ca tôn phật nam mô đương lai hạ nam mô đường lai hạ sanh di lạc tôn phật nam mô dược sư lưu ly Quang vương phật nam mô dược sư lưu ly Quang vương phật tà sư lưu ly quang vương phật nam mô dược sư lưu ly quang vương phật nam mô dược sư lưu ly quang vương phật nam mô dược sư lưu ly quang vương phật nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi quang bồ tát nam mô đại bi quan thế âm bồ tát nam mô đại bi quan thế mục à, kiền à, liên à, bồ tát nam mô đại hiếu mục kiền liên bồ tát nam mô đại hiếu mục kiền kiền liên bồ tát nam mô đại hiếu một kiền liên